Hi, xin chào tất cả các bạn Ngày hôm nay James sẽ đưa mọi người tới một trong những tiệm cà phê mà mình thích nhất Đó chính là Nhật Nguyệt Cà Phê Nào, các bạn hãy cùng theo mình Chắc hẳn nhiều bạn tại thành phố Đà Lạt đều biết đến Nhật Việt Cà Phê. Đây là một trong những tiệm cà phê lâu đời của thành phố Đà Lạt. Khi tới Nhật Việt Cà Phê, nếu bạn không ăn bún bò tại đây, nó sẽ là một điều thiếu sót dành cho bạn. Và đây chính là tô bún bò mà mình nói đến Đây chính là tô bò đặc biệt của Nhật Nguyệt Cà Phê Với hương vị cay cay của ớt xào cũng với hương vị đậm đà của móng Đã tạo nên hương vị của tô bún mà chỉ duy nhất tại Nhật Nguyệt mới có được phải mình phải thưởng thức đã chúc các bạn ngon miệng và hãy like và subscribe cho mình nhé và cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong những video sau see ya thank you